Kính thưa quý cô bác, khi xem lá số tử vi thì ai trong chúng ta cũng hy vọng vận trình của mình sẽ thêm phần khởi sắc, sự nghiệp dễ bề, tăng tín, công việc được thuận lợi, cuộc sống được ấm no, tình duyên gia đạo được hạnh phúc, tuy không giàu có về tiền bạc, vật chất như bao người, nhưng cuộc sống cũng đủ ăn, đủ tiêu, không quá mức thiếu thốn. Và đặc biệt hơn cả, sau khi xem lá số tử vi của 12 con giáp trong 6 tháng cuối năm âm lịch năm Quý Mão 2023, các bậc thầy tử vi phương Đông đã tiết lộ rằng tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969 dù nửa đầu năm khó khăn như thế nào không cần biết nhưng bước vào nửa 6 tháng cuối năm âm lịch năm Quý Mão 2023 được sao tốt chiếu mệnh, vận khí hanh thông, vận trình như cá chép hóa rồng, tài lộc tăng tín ầm ầm, mua nhà, mua đất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 hay còn gọi theo tên khác là báo hiệu chi kê, tức gà gáy, mệnh thổ, đại trạch thổ, nghĩa là đất cồn bãi. Đất cồn bãi là dạng địa tầng mới kiến tạo, nhờ các yếu tố khác nhau mà hình thành, nên nó thiếu tính ổn định. Người tuổi kỷ dậu, mệnh đại trạch thổ, tính khá tùy duyên, thuận tiện mà hành xử làm việc. Họ có trí, linh hoạt, tháo vát có nhiều kế hoạch và sẵn sàng thay đổi theo chiều hướng, mang lại lợi ích nhiều nhất. Cá tính tùy duyên, tùy thời, khi bãi bể, khi nương dâu khiến tuổi kỷ dậu dễ bị dao động tâm tư, lập trường và nguyên tắc không vững vàng. Nhờ linh động nên những người tuổi kỷ dậu thường được yêu mến vì dễ tính, thoải mái mà lại đạt hiệu quả cao trong thời kỳ biến động. Đại trạch thổ là dạng vật chất hình thành do tự nhiên, nên tuổi kỷ dậu yêu cuộc sống tự do, không thích bị cầu thúc. Những biến cố thay đổi bên ngoài thường tác động mạnh tới họ, hoặc có lợi thì họ vận dụng, hoặc có hại thì họ cố thủ thu mình. Trong giao tiếp, thái độ ôn hòa, điềm tĩnh của thuộc tính thổ kết hợp với sự linh động, giỏi ứng biến, không quá cố chấp, bảo thủ, nên tuổi kỷ dậu thường được hiệu quả cao, lòng người thường hướng về ủng hộ. Là dạng đất đai tự nhiên cũng như bản tính vốn có, những người tuổi kỷ dậu mệnh đại trạch thổ thường phải trải qua quá trình học tập, tu rèn kỹ lưỡng mới có thể giúp ích cho đời và thu được thành quả. Tuổi kỷ dậu rất tin vào số mệnh, vì chịu sự quy luật biến thiên của địa chất nên thành công hay thất bại của họ do bối cảnh thiên thời địa lợi ảnh hưởng tác động nhiều. Đại trạch thổ có một nỗi buồn trải dài theo thời gian vì những sự biến động bãi bể nương dâu tác động mạnh, nhân tình thế thái, vạn vật đổi thay. Người tuổi kỷ dậu mệnh đại trạch thổ có một nhân sinh quan tiến thủ luôn muốn thể hiện bản thân và khát vọng giúp đỡ cuộc sống của con người, mang lại hạnh phúc cho con người. Chính vì sự nhiệt tình, hoạt bát nên việc gì cũng suôn sẻ, nhờ có vận khí tốt nên họ luôn giữ được quý nhân bên mình là tuổi được phù hộ bởi tương sinh ngũ hành, nên họ có khả năng phân tích sự việc mạnh mẽ, có năng lực làm việc, tràn đầy hứng thú với mọi thứ xảy ra xung quanh mình. Trong 6 tháng cuối năm 2023 âm lịch, thần may mắn sẽ mỉm cười với những người tuổi kỷ dậu, chân thành, nhiệt tình và tinh tế, được ưu ái bởi tài vận, nếu không ngừng phấn đấu, bạn sẽ đạt đến một tầm cao mới trong tương lai. Cụ thể từ vi chi tiết từng tháng của người tuổi kỷ dậu, trong 6 tháng cuối năm 2023 âm lịch như sau. Xem tử vi tuổi kỷ dậu, tháng 7 âm lịch 2023. Bước sang tháng mới tưởng chừng như tuổi dậu có thể kê cao gối ngủ, trong tháng có tam hội cát tinh soi chiếu, nhưng đời không như mơ, trong các tàng hung, vẫn còn nhiều vấn đề mà bạn không thể chủ quan. Ở thời điểm này bản mệnh nên nhớ, cẩn tác vô ái náy, thận trọng không bao giờ là dư thừa, Nhìn chung công việc trong tháng cũng khá suôn sẻ, kết quả thu về khả quan khi tam hội giúp đầu óc của mệnh chủ kỳ dậu, sinh năm 1969, trở nên minh mẫn, có khả năng ứng biến khá linh hoạt với các tình huống xảy ra trước mắt. Bản mệnh có thể xây dựng được mối quan hệ xã giao hài hòa, thậm chí có cơ hội gặp được quý nhân, tiếp xúc với những người có cơ hội mới. Tuy nhiên, do nguyệt lệnh lâm đất tử, vận khí đang ổn có thể giảm sút bất cứ lúc nào nếu không chăm chỉ và nỗ lực làm việc hơn trước con giáp này dễ gặp thất bại, thái độ trần trừ, do dự, thiếu quyết đoán của bản mệnh cũng thường để cơ hội tốt đẹp trôi qua một cách đáng tiếc. Tài lộc được cả tam hội chính tài hỗ trợ nên phát triển khá tốt trong tháng này. Việc hợp tác làm ăn cũng diễn ra suôn sẻ. Người tuổi này dựa vào sự khéo léo của bản thân có thể xây dựng được những mối nhân duyên tốt đẹp, đôi bên cùng phát triển. Nhưng đây là tháng cô hồn nên hạn chế đầu tư, tham gia vào lĩnh vực tài chính có tính mạo hiểm cao, kẻo nguy cơ trắng tay sẽ rất lớn. Phương diện tình cảm có nhiều hứa hẹn, nhờ Bách Việt chủ đào hoa che chở, cơ hội thoát ế của người độc thân đã đến, bản mệnh chủ động trong các mối quan hệ, sẽ có những trải nghiệm vô cùng lãng mạn. Người đã kết hôn cần tiết chế cảm xúc, kẻo vướng vào các mối quan hệ ngoài luồng phức tạp, đe dọa hạnh phúc gia đình. Về sức khỏe, thể trạng của người tuổi này đang khá tốt, nhờ duy trì chế độ rèn luyện hợp lý và sinh hoạt điều độ. Tuy nhiên, cần chú ý đi lại, lái xe đảm bảo an toàn, tránh xa bia, rượu, kẻo gặp tai nạn bất ngờ, gặp họa huyết quang do tháng này kim khí vượng, đồng thời còn là tháng cô hồn. Xem tử vi tuổi kỷ dậu, tháng 8 âm lịch 2023. Xem tử vi tháng này có thể thấy quý mệnh chủ sinh năm 1969 đang tự tạo ra may mắn cho mình khi bạn vô tư giúp người và được họ vui vẻ hỗ trợ lại. Lúc này cũng có rất nhiều điều kiện cho bạn cơ hội thể hiện khả năng sáng tạo, thử nghiệm, từ đó chọn lựa điều tốt nhất dành cho mình. Tuy nhiên, cuộc diện tự hình khiến người tuổi kỳ dậu hay lo lắng, thậm chí là suy nghĩ một cách thái quá mọi việc lên, khuôn mặt lại thường xuyên cao có, nhiều người cẩn thận đến nỗi thường lên kế hoạch cho tất cả mọi việc, chỉ là bạn lo quá xa mà thôi. Nguyệt lệnh Lâm Trường Sinh cho thấy, bản mệnh là người rất vui vẻ hòa đồng, thích giúp đỡ mọi người, dù làm việc gì bạn cũng cố gắng làm bằng cái tâm của mình, suy nghĩ thấu đáo và làm việc chỉn chu, nhờ đó mà hiệu quả công việc tăng lên đáng kể, ngoài ra bạn cũng được đồng nghiệp quý mến. Bát Bạch bay về phương Tây Bắc, dự báo bản mệnh có cơ hội phát tài nhỏ, hãy cố gắng nắm bắt cơ hội tốt đang có để có thể gia tăng tài sản cho mình trong thời điểm này. Về phương diện sức khỏe, có thể thấy vì ham mê làm việc quá mà bạn có xu hướng bỏ bê bản thân. Thái tuế hung tinh gây điểm báo tai nạn bất ngờ, do đó bạn cũng cần cẩn thận trong công việc, khi xuất hành đi xa phải ưu tiên bảo đảm an toàn tuổi kỷ dậu, tháng 9 âm lịch 2023. Tử vi tháng này của người tuổi kỷ dậu có tốt, có xấu, nhưng yếu tố xấu vẫn chiếm đa số, vì thế mà bản mệnh cần hết sức tập trung cho công việc, chú ý điều hòa các mối quan hệ, nếu không muốn mình vướng phải nhiều chuyện mâu thuẫn, thị phi. Trên phương diện sự nghiệp, dưới tác động xấu của cục diện, dậu tuất tương hại, bản mệnh cần chuẩn bị tinh thần đối diện với nhiều biến cố, những rắc rối có thể xảy ra bất ngờ, Hãy luôn chú ý đến các mối không hề xung quanh mình, không nên dễ dàng tin theo lời kẻ khác, nếu không dễ bị hãm hại lúc nào chẳng hay. Bạn cũng có thể phải lao động vất vả trong tháng này, nhưng công lao nhận lại chẳng được bao nhiêu. Tuy nhiên bạn chớ vội tuyệt vọng, bởi những cố gắng của bạn ắt sẽ được một vài người trông thấy. Cát tinh Thái Dương sẽ cho bạn cơ hội để khẳng định bản thân. Phương diện tài lộc cũng có nhiều điểm sáng trong tháng này, điều đó chứng tỏ bạn sẽ phải cố gắng hơn trước đó rất nhiều lần bản mệnh không nên vội vàng tin theo lời rủ dê của những người không đáng tin cậy, đặc biệt là những người đã lâu không liên lạc, nay lại bất ngờ nối lại các mối quan hệ. Người làm đầu tư kinh doanh cũng thường xuyên bỏ lỡ cơ hội đầu tư do trần trừ, do dự, không dám bước ra khỏi vùng an toàn, không dám đưa ra những quyết định dứt khoát. Tuy nhiên, trái ngược lại với những rắc rối gặp phải trong công việc và tài lộc, thì tình cảm của bản mệnh lại khá sáng sủa, do có các tính Thái Dương và Thiên Diêu phù trợ, mà bạn dễ dàng thể hiện được nét quyến rũ trong ngoại hình cũng như tính cách của mình, giúp thu hút ánh mắt của nhiều người khác giới. Bản mệnh có nhiều cơ hội để mở rộng mối quan hệ. Xem tử vi tháng 10 âm lịch 2023 của tuổi Kỷ Dậu. Tháng này là thời điểm cực kỳ khởi sắc của người tuổi Kỷ Dậu, với vận trình hanh thông hơn hẳn nhờ nguyệt lệnh lâm đất trường sinh. Công việc trong tháng có tiến triển đáng kể, thành tựu gặt hái cũng khả quan, mưu sự có cảm giác dễ dàng hơn là tháng thích hợp để làm việc lớn, mặc dù có những áp lực và khó khăn không tránh khỏi, nhưng nhìn chung bản mệnh vẫn có thể xử lý đâu vào đó, qua đó thêm phần khẳng định năng lực và được cấp trên đánh giá cao. Ở thời điểm này, những người tuổi kỷ dậu, sinh năm 1969, sẽ cảm nhận khá rõ khối lượng công việc tăng lên, thách thức là không nhỏ. Đòi hỏi con giáp này phải luôn chuẩn bị sẵn tinh thần để đối phó với mọi tình huống xảy đến, nhưng đây đồng thời cũng là cơ hội để bàn chứng tỏ được vai trò của mình trong tập thể. Xét về đường tài lộc, trong tháng có dịch mã động tinh, mang tới nhiều cơ hội kinh doanh, buôn bán, bản mệnh có thể phải đi xa để lo việc làm ăn, nhưng bù lại thành quả đạt được cũng xứng đáng với công sức bỏ ra. Việc đầu tư trong tháng dễ sinh lời cao, có thể thử sức để tăng thêm thu nhập, có thể sẽ có đôi chút trục trặc và trở ngại nhất định trong quá trình làm, nhưng vượt qua được thì cả chân trời mới đang chờ đợi bạn ở trước mắt. Con giáp tuổi này có thể gặp một số vấn đề suy nhược cơ thể do làm việc quá sức, chạy đôn đáo lo chỗ này chỗ kia. Chỉ cần chú ý tĩnh dưỡng cơ thể, nghỉ ngơi đầy đủ ăn uống tiết chế và khoa học, phòng tránh bệnh cũ tái phát. Tử vi tuổi kỷ dậu, tháng 11 âm lịch 2023. Nhìn chung đây được xem là một tháng khó khăn đối với người tuổi kỷ dậu. Điều tốt nhất bạn nên làm đó là hạn chế tối thiểu mức rủi ro có thể xảy ra với mình. Trong công việc nếu mọi thứ suôn sẻ quá thì bạn không có cơ hội phát triển, nhưng khi có chút sóng gió thì ta hay bất an. Khuyên bạn nên bình tĩnh, tỉnh táo sẵn sàng đối diện với những rắc rối xảy ra bất cứ lúc nào. Nhờ việc thường xuyên phải xử lý những chuyện phức tạp trước đây, mà bản mệnh tuổi kỷ dậu cũng tích lũy được nhiều kinh nghiệm để giải quyết những vấn đề tương tự xuất hiện trong lần này, nhờ đó mà bản mệnh thể hiện được sự bản lĩnh. Tháng 11 năm 2023 âm lịch này, do ảnh hưởng của tương phá, nên có thể vì một tác động khách quan nào đó mà mọi việc không đi theo kế hoạch. Trong khi đó bạn quá chủ quan, cố chấp và cho rằng mình không bao giờ sai, thì sẽ không có cơ hội cải thiện tình hình đâu. Hãy nhớ rằng, chẳng có ai không phạm sai lầm cả. Lắng nghe ý kiến của người khác sẽ giúp bạn mau chóng tiến bộ hơn. Nhân duyên tốt đẹp cũng mang lại nhiều lợi ích cho bản mệnh. Đặc biệt với những người hay phải đi xã giao công tác, bạn cũng có cơ hội gặp được quý nhân vào thời điểm này. Tử vi tuổi kỷ dậu, tháng 12 âm lịch năm 2023 Người tuổi kỷ dậu đón tháng mới với tâm trạng hân hoan, thoải mái, khi hầu hết các phương diện của bạn đều khởi sắc. Có thể nói tháng chạp năm nay là thời điểm người tuổi kỷ dậu, sinh năm 1969, gặt hái toàn điều tốt đẹp, bù đắp cho những khó khăn từ đầu năm. Được tăng hợp thái tuế hỗ trợ, người tuổi này sẽ trở nên rất hoạt bát năng nổ trong các hoạt động tập thể. Sự nhiệt tình chính là yếu tố nổi bật nhất trong công việc của bản mệnh trong tháng này. Bên cạnh việc đưa ra những ý tưởng đóng góp có tính khả thi cao, tự bản thân bạn cũng trở nên có sức hấp dẫn kỳ lạ và thậm chí trở thành chỗ dựa tinh thần cho nhiều người khác. Vì vậy, bạn có thể tạo dựng được những mối quan hệ xã hội tốt đẹp. Điều này rất hữu ích cho sự phát triển, sự nghiệp cá nhân. Dù có tiểu nhân ganh ghét cũng không có gì phải lo lắng, vì bạn hoàn toàn có đủ sức và sự khôn ngoan để vượt qua mọi sóng đó. Tài vận trong tháng 12 năm 2023 âm lịch của tuổi kỷ dậu ở mức khá, lương và thưởng đều có dấu hiệu tăng nhờ các khoản đãi ngộ cuối năm. Việc làm ăn kinh doanh hay buôn bán đều thuận lợi, nhưng nếu muốn đầu tư kinh doanh hay mở rộng vào nước này thì cần phải chú ý đề phòng và kiểm soát tài chính, nếu không dễ bị thất thoát. Phương diện tình cảm cũng có nhiều tiến triển tốt đẹp hơn những tháng trước. Với những ai chưa có bạn đồng hành thì sẽ sớm có. Những ai đã có người yêu thì có thể tính đến hôn nhân, còn ai đã có gia đình thì tình cảm vợ chồng đầm ấm thắm thiết hơn, thuận vợ thuận chồng làm việc gì cũng có lợi. Hung tinh án ngữ trong vận trình sức khỏe của tuổi này dự báo về những bất lợi, thương tật mà bạn có thể gặp phải trong tháng cuối năm này. Bản mệnh nên cẩn thận khi đi lại, hạn chế lái xe khi uống rượu hay sử dụng chất kích thích khác để đề phòng tai nạn giao thông. Để gia tăng may mắn, tiếp theo đây là phong thủy cải vận cho người tuổi Kỷ Dậu, sinh năm 1969, trong 6 tháng cuối năm 2023 âm lịch. Về mặt phong thủy, gặp nhiều may mắn khi nhất bạch cát tinh đi vào cung mệnh, lục bạch vũ khúc tinh bay vào hướng chính tây là hướng tài lộc. Lục bạch nằm ở khung thời gian 2022 đến 2024 là bát vận, nên vận khí cát lợi vẫn còn. Nó chủ yếu về vận tiền bạc và chức vụ. Những gia chủ tuổi kỷ dậu có nhà quay mặt hướng chính tây sẽ gặp nhiều may mắn về tiền bạc. Cách hóa giải lục bạch cát tinh tòa chính tay mang về may mắn, nhưng nó cũng cần gia chủ lần nữa để thúc đẩy vận khí. Ở vị trí này gia chủ nên giữ cho vị trí trong căn nhà của mình sạch sẽ, yên tĩnh, đặc biệt là những gia chủ theo nghề, bất động sản, khoáng sản hay nghề nông. Người có tín ngưỡng muốn thúc đẩy tài lộc vượng thì nên đặt ở hướng chính tây một con kỳ lân để chấn vận khí cho gia trạch. Đồng thời bạn có thể đặt thêm đồ ngũ hành kim ở hướng này để thúc đẩy may mắn của lục bạch cát tinh. Khai vận tuổi Dậu 2023 âm lịch Năm 2023 được đánh giá là ngũ hành mộc quá vượng, khiến ngũ hành thổ và ngũ hành kim suy yếu. Như vậy người tuổi kỷ dậu muốn một vận trình cân bằng thuận lợi thì nên bổ sung ngũ hành kim hoặc ngũ hành thổ cho mình. Trong năm, những màu sắc lạnh và ấm như màu trắng, màu xám, màu nâu sẽ là màu sắc mang lại may mắn cho người tuổi kỷ dậu. Ngoài ra, những đồ dùng hay phụ kiện bằng kim loại, đồng, vàng, bạc đều sẽ là những đồ vật mang lại may mắn cho bản mệnh. Ngồi gần tủ lạnh cũng là một cách để tăng cường ngũ hành kim cho mình. Từ lý luận ngũ hành trên người tuổi kỷ dậu có thể áp dụng những gợi ý dưới đây để cải thiện vận trình của mình trong năm 2023. Màu sắc may mắn, màu trắng, màu xám và màu nâu. Màu sắc đen đuổi, màu xanh lá cây, màu xanh lục, màu xanh da trời, màu xanh lam. Con số may mắn, số 6, số 7, số 67, số 25, số 2, số 5, số 57, số 26,

Ất Dậu 2005, Nhâm Tý 1972, Bính Tý 1996. Quý vị thân mến, trên đây là toàn bộ vận trình tử vi tuổi Kỷ Dậu, sinh năm 1969, 6 tháng cuối năm âm lịch, năm Quý Mão 2023. Minh Đường Tử Vi hy vọng quý vị có thể chiêm nghiệm được những điều bổ ích nhất để cải biến vận trình của mình, được hanh thông, tiền đồ rộng mở, luôn hạnh phúc, bình an và gặp nhiều may mắn. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.